Bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda được xem là một trong những tác phẩm hoàn hảo nhất của hãng DreamWorks. Chuyện phim kể về chú gấu trúc Pooh, múp míp, đáng yêu nhưng tham ăn và hậu đậu, lại có khát khao mãnh liệt trở thành bậc thầy võ thuật cung phu. Mặc dù đã khởi chiếu từ năm 2008, nhưng hơn 10 năm sau khi xem lại thì nó vẫn là một bộ phim hoạt hình rất thú vị, mang lại những phút giây thư giãn tuyệt vời cho khán giả ở mọi lứa tuổi. Sau thành công của phần đầu tiên thì tính tới nay, Cung Phu Gấu Trúc đã có tới 3 phần và trong thời lượng còn lại của video, mình sẽ tóm tắt lại phần đầu tiên của loạt phim Kung Fu Panda theo cách ngắn gọn nhất, giúp bạn xem chọn bộ phim này chỉ trong vài phút. Hay nếu đã xem thì đây cũng là dịp thích hợp để thưởng thức lại những chi tiết thú vị của bộ phim. Cảnh báo spoiler rất kỹ cho những bạn nào chưa xem nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Mở đầu bộ phim giới thiệu cho ta về một chú gấu trúc là một bậc thầy võ thuật cung phu. Với thân thủ phi phàm thì chú gấu trúc này không sợ bất kỳ ai, trừ gian diệt ác và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, chú gấu còn sánh vai chiến đấu cùng đội siêu anh hùng nổi tiếng, là những bậc thầy cung phu với biệt danh ngũ đại hào kiệt, bao gồm hổ, khỉ, bọ ngựa, một con rắn và cuối cùng là một chú cò. Thật nực cười thì đây chỉ là giấc mơ của Paul, một chú gấu trúc mèo ịch đem lòng ngưỡng mộ nhóm chiến binh ngũ đại hào kiệt từ khi còn nhỏ. Mặc dù sở hữu thân hình nặng nề như vậy, Âu vẫn cực kỳ hâm mộ võ thuật và luôn khát khao trở thành một chiến binh cung phu. Tuy nhiên, cha của cậu luôn tự hào về di sản phở gia truyền và mong muốn một ngày nào đó, Âu sẽ nối nghiệp điều hành nhà hàng giống như mình. Ông vẫn không hề hay biết về nguyện vọng thực sự của con trai mình là trở thành một chiến binh cung phu. Ở một nơi khác trong cung điện Ngọc, thủ lĩnh của nhóm chiến binh ngũ đại hảo kiệt, sư phụ Sifu đang tiếp tục huấn luyện các học trò của mình. Bất ngờ thì ông được sư phụ Uwe triệu kiến, Uguay là vị sư phụ rất lớn tuổi, già tới mức thở sắp không ra hơi. Ông ấy thông báo cho Sifu một điểm báo chẳng lành. Đó là một người học trò cũ đồng thời là con trai nuôi của Sifu. Báo Tuyết Đại Long chuẩn bị thoát ra khỏi ngục. Hắn đang bị giam giữ rất nghiêm ngặt bởi trước đây đã ngông cuồng tấn công thung lũng hòa bình. Sifu ngay lập tức cử một con ngỗng trong cung điện, bay đến nhà tù cho Rom xa xôi. Hạ lệnh cho quản ngục tăng cường an ninh với hy vọng ngăn chặn điểm báo của Uguay trở thành hiện thực. <laughs> <laughs> Vì tin rằng điềm báo sẽ trở thành sự thật, Ukway suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với Sifu rằng đã đến lúc chọn ra chiến binh rồng huyền thoại, người xứng đáng nhận được sức mạnh từ cuốn sách rồng. Một bí kíp mà bất kỳ ai đọc nó sẽ được trao cho quyền lực tối cao. Ngay sau đó, một giải đấu lớn bắt đầu được tổ chức để chọn ra một trong năm thành viên của nhóm ngũ đại hào kiệt trở thành chiến binh rồng. Khi biết về giải đấu, Âu cảm thấy háo hức và nóng lòng muốn tham dự. Nhưng cậu đã bị cha bắt đẩy theo một chiếc xe bán mì lên tận đỉnh núi vượt qua chiếc cầu thang khổng lồ siêu dài dẫn đến đấu trường Jade Palace. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì Vô đã quyết tâm bỏ chiếc xe lại và tự mình leo lên cầu thang. Nhưng với thân hình nặng nề thì cậu vẫn phải mất cả ngày để leo lên đến đỉnh. Khi đến nơi thì cánh cổng đấu trường đã bị đóng lại để giải đấu được bắt đầu. Với quyết tâm để xem bằng được giải đấu thì Vô đã thử nhiều cách để vào bên trong. Tuy nhiên tất cả đều kết thúc trong thảm họa. Trong một nỗ lực cuối cùng, Cô buộc pháo hoa vào một chiếc ghế và đốt chúng để bay lên. Nhưng bất ngờ bị cha cậu phát hiện. Ông ấy cố gắng ngăn cản Paul nhưng cậu vẫn quyết tâm vào bên trong đấu trường. Hét lên với bố rằng mình không thích bán mì cũng như cậu ấy yêu cung phu nhiều như thế nào. Sau đó tưởng chừng pháo hoa như đã tắt ngúm. Thì nó bất ngờ bùng lên và bắn Paul lên bầu trời. Paul cuối cùng ngã xuống giữa đấu trường trước mặt Uway. Đúng lúc ông đang chuẩn bị chỉ điểm người trở thành chiến binh rồng. Và kết quả là ông ấy chỉ vào Paul mà không phải bất kỳ ai khác. Uruguay tuyên bố Âu chính là chiến binh rồng trước sự bất ngờ của sư phụ Sifu cùng nhóm ngũ đại hào kiệt. Sau đó cậu được đưa lên kiệu rước về cung điện. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục Uruguay rằng một chú gấu trúc nhỏ không thể là chiến binh rồng thực sự, Sifu trở về tìm Paul ở cung điện Ngọc Bích. Bắt gặp cậu ta đang nghịch ngợm những vũ khí của chiến binh cung phu rồi vô tình làm vỡ một chiếc bình quý. Sifu bắt đầu miệt thị và khinh thường Paul về cơ thể bèo ích của cậu mà đòi làm chiến binh rồng thậm chí đe dọa đưa cậu về bên kia thế giới bằng tuyệt chiêu giữ ngón tay của Vusi. Sau đó Sifu đưa Pou tới phòng huấn luyện, thay vì lao vào tập luyện với những thứ nguy hiểm thì Pou đã chọn chiến đấu với một con lật đật. Nhưng thật đen đủi làm sao đến cả con lật đật cũng không tha cho Pou. Sau khi bị đấm thì nó quật ngược lại Pou, đẩy cậu vào khu vực tập luyện nguy hiểm. Vừa bị đánh, vừa bị đấm và cuối cùng là bị thiêu. Pou lết ra ngoài sau buổi huấn luyện mệt mỏi và càng chứng tỏ sự kém cỏi của mình. Đêm hôm đó, Paul cực kỳ chán nản sau ngày huấn luyện đầu tiên của mình. Hơn thế nữa cậu còn bị chị Hồ Văn Tigres lạnh lùng nói ra sự thật rằng cậu không thuộc về nơi này. Do đó, Paul tìm đến cây đào tiên của sự thông thái và ăn rất nhiều quả. Đúng lúc mà cậu đang nhét vào miệng hàng tá quả thì sư phụ Uwei bất ngờ xuất hiện. Ông nói rằng mình hiểu được những rắc rối của cậu và khuyên rằng hãy tập trung vào hiện tại của mình thay vì lo lắng về những thất bại trong quá khứ hay tương lai. Trong khi đó, Đại Long thoát ra bằng cách sử dụng một trong những chiếc lông rơi ra từ chính con ngỗng đưa tin mà Sifu đã cử đi nhằm tăng cường an ninh cho nhà tù. Sau đó hắn bắt đầu lợi dụng chính mũi tên mà các lính canh bắn xuống để leo lên, đánh bại và vượt qua vô số lính canh. Cuối cùng, Tổng Giám Mục đã phải hạ lệnh nổ bom phá vỡ toàn bộ nhà tù để tiêu diệt Đại Long. Tuy nhiên con báo nguy hiểm này sở hữu thân thủ phi phàm, đã dùng móng vuốt kết hợp với kỹ năng cung phu đỉnh cao thành công leo lên trên, chớp lấy chính quả bom của bọn họ và thoát ra khỏi nhà tù. Cuối cùng thì Đại Long nắm lấy con ngỗng và nói, hãy quay trở lại cung điện Ngọc, thông báo rằng chiến binh rồng thực sự đang trở về nhà. Trong khi đó tại cung điện thì Paul đã nghe theo lời khuyên của Uwei, đến sân từ rất sớm để tập luyện khiến Sifu và cả nhóm ngũ đại hào kiệt ngạc nhiên, bởi họ cứ nghĩ rằng sau đêm qua thì Paul sẽ bỏ cuộc. Sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi và ăn rất nhiều hành từ sư phụ Sifu, Paul được anh bọ ngựa châm cứu và chị Hồ Văn Tagres kể về quá khứ của Đại Long. Là đứa con trai nuôi của sư phụ Sifu, bị cám dỗ bởi sức mạnh từ bí kíp rồng nên dần dần trở nên xấu xa. Chẳng bao lâu sau, Paul được hầu hết các thành viên trong nhóm quý mến bởi sự kiên trì ấn tượng, kỹ năng nấu nướng thượng thừa và khiếu hài hước của mình. Mặc dù cậu vẫn chưa thể nắm được những kiến thức cơ bản về công phu, come on, you should try my dad's secret ingredient. You will have ears like mine. <laughs> Tối hôm đó, khi Sifu đang ngồi thiền thì con ngỗng bất ngờ quay trở về cung điện và phá tan sự yên tĩnh, thông báo về việc Đại Long đã thoát ra. Sifu lập tức tới cảnh báo điều này cho Uwei, đồng thời than vãn về việc chọn Paul làm chiến binh rồng là một sai lầm. Uwei bình tĩnh dặn dò Sifu, chỉ cần tin tưởng và huấn luyện Paul hết lòng thì chắc chắn cậu ta sẽ trở thành chiến binh rồng. Giống như gieo hạt thì sẽ nhận lại được quả. Sai đỏ Uwei nói rằng thời khắc của ông ấy đã đến. Chào từ biệt Sifu sau đó bay lên thiên đường từ một vòng xoáy của những cánh hoa. Trao quyền giám hộ thung lũng hòa bình lại cho Sifu. Sifu quay trở về, đau buồn thông báo chuyện sư phụ Uwe ra đi cũng như việc Đại Long sắp đến cho các thành viên. Cô nghe thấy thế hoảng sợ và cố gắng chạy trốn khỏi cung điện nhưng bị Sifu chặn lại. Ông khăng khăng rằng phải nghe theo lời khuyên của Uwe. Nhưng cô đã mất hết tự tin và chất vấn ngược lại Sifu rằng làm sao một con gấu trúc có thể ngăn được Đại Long. Sau khi chứng kiến cuộc tranh cãi này trên nóc cung điện, Tagres dẫn đầu nhóm ngũ đại hào kiệt trên đường tới nỗ lực ngăn chặn Đại Long. Sáng hôm sau, Sifu vô tình phát hiện ra rằng Vô có thể trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ khi cậu ta được thúc đẩy bởi thức ăn. Nhìn thấy tiềm năng của Vâu, Sifu quyết định đưa cậu đi lên rất cao và xa trên những ngọn núi. Nơi Kung Fu được sinh ra, mà chính xác hơn là nơi mà sư phụ Uwei đã từng huấn luyện Sifu. Ông chính thức nhận Vô làm đệ tử và huấn luyện cậu một cách nghiêm túc. Và phương pháp của Sifu đơn giản là sử dụng đồ ăn như một phần thưởng cho việc thực hành tốt các bài học của mình. Paul bắt đầu tiến bộ rất nhanh, dần dần trở thành một chiến binh giỏi và có năng lực. Trong một bài kiểm tra cuối cùng, hai thầy trò sử dụng những tuyệt chiêu cung phu để tranh giành một chiếc bánh. Và cuối cùng thì Paul đã giành được chiến thắng. Tuy nhiên cậu hiện đang không đói, vứt chiếc bánh đi thể hiện việc cậu đã tốt nghiệp khóa học cung phu của mình. Trong lúc này thì Tigress và các thành viên khác của nhóm ngũ đại hào kiệt đã đi rất xa. Đến cây cầu dây dài, bắc qua một hẻm núi mù sương và đối đầu với Đại Long. Ban đầu, chỉ mình Hồ Tỷ đứng chiến đấu với hắn rồi nhanh chóng bị ăn hành. Vì thế cả nhóm quyết định đánh hội đồng, trói Đại Long lại rồi cắt đứt dây cầu và dường như đã giành chiến thắng. Bất ngờ Đại Long đu dây lên và hạ gục toàn bộ chỉ trong một đấm. Nhưng hắn vẫn không giết họ để rồi chú cò tha cả bốn thành viên bay trở lại cung điện ngọc trước sự chứng kiến của Pou và Sifu. Sư phụ nhanh chóng giải huyệt cho các thành viên và khẳng định rằng Pou có thể ngăn chặn hắn vì cậu là người sở hữu bí kíp rồng. Tất cả nhanh chóng tập trung tại cung điện và Sifu bắt đầu gỡ bí kíp xuống trao cho Pou. Tuy nhiên thật bất ngờ rằng khi mở cuốn bí kíp ra thì nó trống rỗng. Không có gì khác ngoài một bề mặt phản chiếu màu vàng. Bởi không có bí kíp rồng và cho rằng không ai có thể ngăn chặn Đại Long tàn phá mọi thứ. Tô và cả nhóm ngũ đại hào kiệt được Sifu ra lệnh sơ tán toàn bộ dân chúng trong thung lũng. Còn riêng ông sẽ ở lại để cầm chân Đại Long càng lâu càng tốt. Mặc dù biết rằng nỗ lực này có thể dẫn đến cái chết. Tô tìm thấy cha và chuẩn bị đồ đạc di tản. Ông bắt đầu chia sẻ ý tưởng về việc mở một quán phở mới. Paulette đi với những bước chân nặng trĩu, cuối cùng thì cậu đã dừng lại vì buồn bã trước tất cả mọi chuyện. Trong một nỗ lực để an ủi con trai thì bố của Paul bật bí về công thức bí mật của món súp gia truyền, đó là không có bất kỳ công thức bí mật nào cả. Ông nói rằng khi con muốn làm gì đó đặc biệt, con chỉ cần tin tưởng vào nó thôi. Nhận ra điều này, Paul lấy ra cuốn bí kíp rồng và áp dụng ý tưởng này cho bản thân cũng như số phận của mình. Tin tưởng vào bản thân và quyết định lên đường trở về cung điện đối mặt với Đại Long. Tại cung điện lúc này, Đại Long đối đầu với Sifu và yêu cầu giao ra cuốn bí kíp rồng bộc lộ sự tức giận của mình khi bị từ chối trở thành chiến binh rồng và trách Sifu vì đã không lên tiếng giúp hắn ta. Sau một hồi chiến đấu và ăn hành ngập mồm, Sifu đã xin lỗi Đại Long vì sai lầm khi để hắn trở thành con người như hôm nay, nhưng vẫn từ chối giao ra cuốn bí kíp rồng. Vì thế Đại Long tiếp tục tấn công và gần như giết chết ông ta. Thật bất ngờ Gâu từ xa xuất hiện, tự xưng mình chính là chiến binh rồng và thở hổn hển, bởi cậu vừa phải leo rất nhiều bậc thang. Đại Long nực cười khi cho rằng con gấu trúc to béo là chiến binh rồng trong truyền thuyết, ngay sau khi rút bí kíp rồng ra khoe khoang thì Đại Long lao vào đấm Vâu. Nhưng cậu cũng không phải dạng vừa, lập tức bật và giành lại cuốn bí kíp. Cả hai bắt đầu cuộc chiến tranh giành bí kíp rồng. Vâu bất ngờ chứng tỏ trình độ cung phu của mình ngang hàng không kém gì Đại Long. Còn hắn thì cứ nghĩ rằng sức mạnh này là Vâu đã có được từ bí kíp rồng. Sau một cuộc chiến đấu mệt mỏi, cả hai kéo nhau xuống các bậc thang của cung điện, rơi xuống va vào một ngôi làng của thung lũng. Đại Long bắt đầu giành lại ưu thế, cuối cùng Âu phải sử dụng chiêu phóng tên lửa của mình để giành được bí kíp. Thế nhưng Đại Long đã nhảy lên và quật ngã Âu xuống đất, giáng một đòn cực mạnh vào người cậu. Hắn giành lấy cuốn bí kíp nhưng bắt đầu bối rối bởi không thể hiểu được ý nghĩa bên trong đó. Âu sau đó đưa ra một lời giải thích rằng không có bí kíp hay công thức bí mật nào cả. Tất cả là do bản thân của chúng ta thôi. Tức giận với điều này, Đại Long tiếp tục tấn công gấu trúc một lần nữa, Tuy nhiên do cơ thể bèo ích của Pou khiến các đòn tấn công của Đại Long trở nên vô dụng. Không thể điểm huyệt Pou mà chỉ khiến cậu cảm thấy nhột. Pou bắt đầu phản đòn, quay ngược lại cho Đại Long ăn hành và hút một cái khiến hắn lăn lộn nhiều vòng. Cuối cùng khi bộ dạng Đại Long trở nên tả tơi hơn bao giờ hết, Paul quyết định đưa hắn về bên kia thế giới bằng tuyệt chiêu giữa ngón tay của Gucci. Sau một cái bấm nút thì một làn sóng xung kích màu vàng, sương mù lan tỏa khắp thung lũng. Nhóm ngũ đại hào kiệt cùng dân chúng quay trở lại thung lũng. Tình thấy câu và tất cả gieo hò trong chiến thắng. Bố của câu xúc động trước hành động dũng cảm của con trai mình. Tự hào tuyên bố với tất cả rằng chiến binh Kung Fu là con trai của ông. Tigres với ấn tượng sâu sắc đã cùng các thành viên tỏ lòng kính trọng chấp nhận Paul là một võ sư Kung Fu. Paul tỏ ra khiêm tốn và vui mừng khôn xiết, nhưng chợt nhớ rằng Sifu đã bị thương rất nặng nên vội vàng trở về cung điện. Ông gần như không còn tỉnh táo, bắt đầu cảm ơn Paul vì đã mang lại hòa bình cho thung lũng và dần nhắm mắt lại. Cô cầu xin sư phụ đừng chết nhưng ông mở mắt ra quát lớn. Đồ ngốc, ta không chết mà chỉ cần nghỉ ngơi tí thôi. Vì thế cả hai nhắm mắt lại và nghỉ ngơi trong giây phút yên tĩnh. Cô sau đó phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi Sifu xem ông có muốn ăn gì không. Vậy là phần tóm tắt bộ phim của chúng mình tới đây là kết thúc rồi. Không biết các bạn đã xem chọn bộ phim này hay chưa, ai mới chỉ xem phần tóm tắt của chúng mình. Không biết trong vòng vài phút này chúng mình có bỏ qua chi tiết nào quan trọng hay không các bạn hãy để lại comment để cho chúng mình biết nhé. Cảm nhận của bạn khi xem bộ phim này như thế nào? Hãy chia sẻ để chúng ta cùng thảo luận nha. Còn bây giờ trước khi rời đi, nếu bạn thấy video này hay, hãy like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu bạn đến với Kỳ Phim Online thì đừng quên bấm vào nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ clip nào của chúng mình trong tương lai nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.